hello tất cả anh em nhé hôm nay à, à, chào tất cả các anh em nhé đã quay trở lại với à, kênh thời bảo cải nhé hôm nay mình lại à, làm một cái clip mới cho anh em xem à, hôm nay là mình sẽ làm à, cái cục sạc dự phòng cho cái con máy à, Nokia này nhé mọi người nhé đây, đây mình sẽ làm cái cục sạc để dự phòng cho con máy này nhé mọi người nhé mọi người hãy theo dõi uh, mình làm nhé mọi người nhé ok giờ mình sẽ không để lâu nữa bây giờ mình sẽ tiến hành mọi người nhé đầu tiên là mình muốn làm một cái cục sạc dự phòng là mình phải cật hai cái quả pin như này này Đấy, mình đã hàn sẵn hai cái dây này vừa rồi nha đây, cái đầu này đấy hàn sẵn âm là âm dương là dương này nhá bây giờ mình mình sẽ test mình sẽ bỏ cái dây này ra này. các bạn để ý nhé cái là hai cái này á là âm phải đi với âm dương phải đi với dương nhé nếu mà mình muốn tăng tôn lên thì mình lấy âm này câu với cái dương này và hai cái đầu để lại này là mình làm thì nó sẽ bây giờ cái quả pin này nó lên ừ, là ba phẩy ba phẩy tám v đúng không ạ các bạn nhìn rõ không ạ 3,8V thì nó sẽ lên à, hơn 7V ấy gần 8V nữa mọi người nhé à, bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem một cái cục sạc dự phòng nhé ok bây giờ mình sẽ bước thứ hai là mình phải dùng một cái à, cục sạc thế này đó cục sạc ấy bây giờ là cái cái này là nó bị vỡ bỏ nó rồi nên là mình bỏ ra thôi có thể là mình dùng cái cách này nữa cũng được đây mọi người <laughs> dùng cái củ sạc này cũng được này đó. dùng cái củ sạc này cũng được nhé nhưng mà mình không dùng cái này cái này nó cũng cành lắm thì nó dài bây giờ mình sẽ dùng cái này nhé mọi người nhé đây mọi người cái này là đầu ra của nó nhé mọi người nha đây các bạn đã nhìn rõ không hay là là dương uh, nguồn nhá để âm nguồn nhá à, còn còn còn bên này á bên này là đây bên này là đầu đầu vào của cái cục sạc nhé Đấy. hai cái dây này này này đó của cái tủ này, này. Đấy. thì mình chưa nói đến cái này đầu tiên là mình sẽ nói đến cái này trước ạ mình sẽ làm cái này trước thì mình sẽ hàn vào đây nhé hàn vào đây cho mọi người nhé đây dương đây dương để âm đây nhá. đấy cái này hai cái quả pin này đấy dương đây dương đây đúng không âm đây đúng không bây giờ mình đã nổi sẵn rồi nhá, mọi người nhá. Đấy, không mọi người là bảo là mình nói cái nọ cái kia vào đây là quả pin nhé đây này là pin Lenovo nhé mọi người này là pin Samsung nữa Đó. cái này là quả pin này có dung lượng là 2000 500 mAh nhưng mà mình dán vào nó bị ấy rồi bị bọc ra rồi Đấy, bây giờ mình sẽ câu cho mọi người xem làm cho mọi người xem nhé sạc ok luôn vĩnh viễn luôn mọi người có thể ờ, ví dụ mọi người mà đi xa chẳng hạn đấy, mà không có cách nào ấy mà không có sạc dự phòng thì mình có thể làm theo cách của mình được nhé mọi người nhé bây giờ mình sẽ hàn hàn thiết vào cho mọi người nhé Đấy. nó hơi dài một tí ừ quên không trong trong nhiều sự mình quên không mang kéo còn này, mình cứ cắt cách mình ờ, cái này cắt ngắn bớt đi mọi người mình nó để thì nó dài quá nhé dài nó sẽ đằng hoàng nó sẽ dính vào cái nọ sợ ra cái kia đấy Đó. giờ mình đã cắt rồi nhé bây giờ mình sẽ hàn thiếp vào nhé mọi người nhé giờ mình sẽ hàn hàn thiếp vào đây nhé chờ mình chịu cái này mình có thể áp dụng cho đi đường xa được mọi người ạ sạc nó cũng dễ dàng mình sạc cái cái pin này này rất là nhanh luôn làm cái cách này nó sạc nó nhanh nó không như cái sạc dự phòng sạc dự phòng lâu lắm mọi người đây nhá mình hàn thép ở đây nhá mọi người nhá cái sạc dự phòng nó sạc nó lâu lắm cái này à dùng cũng mà thoải mái luôn mọi người ạ nhưng mà cái này á nếu mà máy xịn thì mọi người đừng có nên làm nhé Chỉ máy bình thường thôi mình khuyên anh em thật ạ dạ nếu mà máy xịn thì nó sẽ không tốt cho máy thế thôi nó kiểu cũng như cái cục sạc dự phòng ấy mình sạc nhiều nó cũng chả tốt đâu mà mà này mình sẽ hàn vào đây nhá cho mọi người xem nhé thẻ là mình cái pin này thì các bạn đừng có nên vứt đi nó sẽ sử sự tận dụng được nhiều việc lắm mình mình không bao giờ mình vứt cái pin cũ này đi đâu mình cứ để lại hết mọi người uh, cố gắng xem hết video của mình nhé thì ờ, làm được ờ, cái sạc dự phòng rẻ tiền nhé mọi người nhé cái màu hàn của mình khui quá ok đấy mọi người nhé bây giờ mình phải hàn đúng chân âm là âm dương ra dương nhé mọi người đừng có hàn à, âm không là âm dương không dương thì nó sẽ không được rồi đó đây dương đây dương màu đỏ đây nhá à, mình sẽ hàn vào à, dương là đặc biệt này Đấy. nằm bên này hàn của mình kém quá mọi người ạ như bị hỏng hay sao nó không lên, còn vàng mình xem lại xem nào cái củ sạc này bị hỏng sao mọi người ạ mình cũng không để ý nó hỏng hay không nhưng mà mình muốn muốn biết một cách mình sẽ thử bằng cách này với mọi người nó có hỏng cái này hay không nhé là mình sẽ biết cái củ sạc này nó hỏng hay không đó mọi người nhé à, mình sẽ dùng cái củ sạc này nha yeah của sạc này mọi người nhé đấy Nokia ấy, củ sạc Nokia của cụ ngày xưa nhé bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình sẽ thử test thử cái à, uh, củ sạc nó cần sống nó chết hay là pin hết nhé mọi người nhé đấy, đây là dương nhé mọi người là dây trắng này nhá dây trắng là dương dây đen là âm nhé mình biết mình muốn biết là cái cụ sạc là sống hay chết mình phải thử cách này à đây vẫn có à đây vẫn có có điện đấy mọi người đây đèn báo lên đấy mọi người nhé đây cứ chưa đó đó bây giờ mình sẽ hàn cái chân này vào nha cũng cắt ngắn bớt đi nó dài quá nó dài có một ngã đây mình sẽ cắt ngắn bớt đi hàn nó dễ mình làm một clip này nó hơi lâu một tí mọi người cố gắng xem hết video này nhé ai cũng có thể làm được thôi mình cái này nó rất là đơn giản thôi mà hàn của mình nó cùi thế không biết mọi người cố gắng xem hết video của mình nhé. thì cái này sẽ rất hữu ích cho uh, nhiều người từ người mà không có à, không phải không có mà là tức là mình muốn chế mà mình mà không muốn thích mua cái củ sạc nó năng chẳng hạn đúng không thì mình có thể áp dụng cái cách này được mọi người nhé cái mỏ hàn của mình chán hết rồi ừ. chán thế đấy mỏ hàn của mình không không có chua mọi người rồi ok rồi mình sẽ hàn lại đây nha dương cũng đi theo dương mà âm cũng đi theo âm nhé mọi người nhá đây mình cái cục pin này ra ngoài thì cho mọi người xem cho rõ đây dương là mình là màu trắng mình hàn vào đây Nếu hàn không ăn thua mình Màu hàn này cùi quá Mình không có dụng cụ gì để kẹp nên là hơi khó một tí mà Đấy Hơi khó khăn một tí Mình nối mình buộc vào thì cũng được thôi nhưng mà nó sẽ không chắc bằng hàn được mọi người nhé hơi trừ mình xíu đâu thế nằm <coughs> ok nhé mọi người bây giờ mình sẽ hàn vào nhé vừa nữa mình à, nối nó không chuẩn nhé thì bây giờ mình sẽ hàn lại nhé hoàn lại cái này nữa mọi người nhé đây ok chọn đây xương đây nhá xương là mình cái hàn vào bên này nhé nó hơi khó hàn tí mình chẳng có cái đồ gì mà kẹp ấy. mọi người nhìn rõ hả mọi người nhìn rõ hả thêm một bên à, còn xương này nữa ok bây giờ mình phải kích nó lên một tí cái này nó pin đã yếu quá rồi, mọi người pin đã yếu quá rồi nên là mình phải kích nó lên một tí rồi ok rồi lên được nhá đây bây giờ mình sẽ quấn cái này vào cho nó gọn gàng nhá mọi người nhá quấn bằng uh, bằng dính đen này Đấy mình sẽ cuốn gọn gàng vào à, một cái sạc đàng hoàng tuyệt đối luôn mọi người nhé cuốn băng dính đen vào thì các bạn muốn đẹp thì các bạn dùng cái băng dính nào nó đẹp đẹp một tí mình thì mình dùng cái này cũng được đây mình quấn vào đây nha cái này là mình chỉ để làm review thôi à, chứ mà mình làm cẩn thận thì mình làm mình dùng thì sẽ sẽ làm cái nó đẹp đẹp một tí đấy có anh em nào làm theo thì thì có thể làm vào cái khuôn khuôn nào chẳng hạn như nó đẹp đẹp một tí đấy đúng không đây bây giờ ok nhé mọi người nhé bây giờ mình cắm xa thử nhá đấy nhá. mình bỏ đến đây nhé không được bảo là mình nối dây ở dây kia rồi nhé đây ok chưa mọi người đấy nhá mình cắm vào ok ok chưa lên cho mọi người cả nhà Đó, mọi người xem nhé Đó, dạ, đã vào cho mọi người Ok chưa Pin chạy chưa Đó chạy này nha mọi người xem nha cái này mình có thể áp dụng cho các cây ờ, máy đời ca cũng có thể được máy đời ca thì nó dung lượng nó cao hơn thì mình sẽ mình có thể dùng mình có thể câu nối hai cái đầu nó vào nhau được xương mà cộng với âm thì nó sẽ nó thành à, ra nó, nó, lên gấp đôi mọi người nhé đó. nó sẽ lên gấp đôi thì mình có thể dùng cho cái máy đời cao cái máy máy này máy đời thấp thì mình có thể mình chỉ dùng vôn nó ít thôi cũng được mọi người mọi người nhìn rõ chưa đây đang sạc nhé mọi người nhé đó ok chưa ok chưa đây mình chỉ bỏ ra quay cận cảnh nhưng mọi người sẽ nó không phải là mình nối dây nhé đó mọi người nha rồi ok chưa đó chuẩn nha chuẩn nha mọi người nha ok nha mọi nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ like share và comment à, ủng hộ mình nhé và cuối cùng nữa đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình làm làm ra những nhiều video hay nữa nhé mọi người nhé ok xin chào tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé xin chào tạm biệt